À, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn thì à, rất vui được gặp lại à, quý cô chú anh chị và các bạn trong cái video ngày hôm nay thì à, tiếp tục ngày hôm nay thì là ngày cuối tuần chủ nhật em đi quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất vườn cao su tại xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương thì cũng trước khi đi vào à, cái à, chi tiết của cái miếng vườn cao su thì à, em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh và cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc đây thì em đang đi là trên con đường DT 750 ha Đó miếng ờ, vườn cao su của chúng ta sẽ đi từ đường DT750 vào thì khoảng tầm ờ, gần hai cây số nha sẽ đến miếng vườn miếng vườn cao su của chúng ta là có ờ, nằm giáp sông giáp cái sông bé thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn đi vào cái miếng vườn chi tiết thì đây là cái miếng vườn cao su mà em muốn giới thiệu cho quý vị nha à, đây là cái con đường đường đất à, trên sổ là có đầy đủ nha quý vị thể hiện đường trên uh, sổ luôn à. cái uh, diện tích của miếng vườn của chúng ta ở đây thì uh, hơn một à, hecta rưỡi nha hơn 15.000 mét vuông à, thực tế thì nó khoảng một hecta bảy hiện trạng thì cao su đây là quý vị xem cái mặt tiền đường của chúng ta của cái miếng vườn này thì khoảng tầm 6 à, 70 mét nha em cũng không rõ chính xác chúng ta thường thì cái miếng vườn nó khá là rộng đất ở đây thì à, khá là bằng nha quý vị khá là bằng cái ờ, sổ đất thì em sẽ để ở phần ờ, cuối video nha quý vị nhớ chú ý theo dõi ở miếng đất của chúng ta thì nó sẽ giáp cái bề sông nha quý vị à, phía bên dưới kia nó rất là xa khoảng tầm uh, gần 200 mét bên này là người ta đã cắt cây để trống thì à, cái à, đất chúng ta đây cái vườn đó, cao su này nó đi thẳng xuống dưới nè quý vị nhìn cái hàng cao su non đi thẳng xuống dưới là bề sông nha ừ, sông bé diện tích gần à, trên sổ là một hect rưỡi hơn một hect rưỡi tí xíu ừ. cây thì cũng không có đẹp lắm ừ. không đều hàng à, cao su của chúng ta đây thì khoảng à, mười mấy hàng hàng cách nhau 6 mét không? một khoảng 5 mét hơn 50 mét cái mặt tiền đường à, đất 5-60 mét nó khá là dài nha nên cũng không đi thẳng xuống dưới được thì à, miếng đất chúng ta nó xuống dưới đó nó hơi bị à, cong ở cái khúc giữa nha xong nó sẽ nở ra phía đuôi sổ sách giấy tờ đầy đủ nha quý vị cái này thì đường thì trong đây nó hơi xấu nha các bạn nhưng mà thực tế trên sổ là đường có đường nếu mà xe thì xe cỡ bánh tải thì mới vào được rồi cái đường nó xấu 4 tỷ 8 là hết hết luôn hả anh Hậu ừ. rồi bật giá 4 tỷ 8 nha quý vị thì ờ, quý vị nào ờ, có nhu cầu thì ờ, cứ liên hệ chủ chúng ta thương lượng về giá giá cả đây qua bên này cái ờ, đất đây rất là xốp dạng như đất nà giáp sông giáp với lại à, cái à, hàng cao su già bên này giá là chủ đất đưa ra nha quý vị 4 tỷ 8 còn gặp lại cứ à, gặp chủ thì quý vị thương lượng giá cả giáp bên này đất thì bằng đây là cái cọc mốc đất của chúng ta kìa phía trước cách vài chục mét là có một cái cọc nha Rồi quý vị nào có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 Em sẽ gửi sổ và nói rõ chi tiết cái miếng đất cho quý vị xem Đó, đây là cái cặp đất chúng ta đây là cái đường đi vô nha các bạn Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.